Xin chào em trai ngoài Bà Rịa em mua đàn về Rồi đi xuống hiểu không? Yamaha hay là co? Mua co Mua co hả? Co là để biểu diễn chuyên nghiệp với nha Em thì mới vừa mới ờ, học đàn thôi à. Dạ Còn em thì ờ, đầu năm vừa học guitar Ok Rồi, khui khung đàn cho em nè Test đàn khui khui khui đập hộp thùng đàn cho em nhỏ yêu âm nhạc mà chơi được guitar luôn rồi hả dùng ờ, dạ nó không em mà chịu xuyên học là, là được à nhưng mà quý em là từ ngoài bà rịa mà vô đây mua đàn ai giới thiệu mà biết đến tiệm đàn hoàng piano thế cậu hả cậu đã mua đàn ở đây rồi hả dạ cậu thấy cậu nói cùng từng ghé vào á à dạ, từng ghé vào nên hôm qua đi kiếm mà không biết chủ à hôm qua cũng vào đây một ngày rồi trời ơi tội nghiệp thằng quá. em tôi quá có chương trình chính sách gì cho thằng em mong hoàng ừ. có luôn nha thiện chí quá mua đàn mà đi đường xa lặn lội đến đây à Ôi, rồi test cái đàn co đàn này đàn của hãng hàng thùng chơi chuyên nghiệp thì dùng đẹp quá luôn thấy không nhìn là có chất mỹ lên liền đàn mới con luôn đẹp gì dắt cắm đàn phía sau à, đẹp đàn mới những mới không rồi, đẹp lắm em ơi đèn nó quá đẹp ừ. rồi cái đèn này lót điệu nhạc xong bây giờ bạn Hoàng Piano sẽ test đàn cho anh bạn trẻ ở ngoài Bà Rịa vô mua đàn thử nha Hai anh bạn trẻ muốn test đàn luôn không? Dạ, em chưa nói gì như anh test được à, Chưa quen Để cài cài Cài mấy bản nhạc mẫu vô á ghệ miền tây vô vô vô vô vô em ghệ miền tây anh thích em ghệ miền trung vô vô vô vô vô lũ lũ lũ anh em ơi lũ anh em ơi dẫn nhau là sao là tiếng son là để mô nghe kiểu sao tiếng này nó có nhiều loại để chọn này, guitar sau khi mua cây đàn này em cảm nhận như thế nào em ờ, thấy cây đàn là ờ, được cái tình hợp ý em luôn đúng không dạ, dạ. rồi anh cũng chúc là em ờ, mua đàn về là em tập đàn thành công rồi em có thể dùng cây đàn đó tạo vừa niềm mê đam mê mình vừa có thể kiếm tiền từ cây đàn đó dạ. đi làm luôn thì trước mắt thì em vì là làm để vừa học hỏi vừa để mà giúp giáo sư á em à. công giáo á à. uh, trong giáo sư á à. học vừa giúp giáo sư luôn chỉ còn mà về bên mà đi số là em chưa nghĩ tới đó. à, à làm để uh, giúp nhà thờ trước ha dạ, dạ, rồi dạ. hay dữ ở ngoài đó em đi nhà thờ nào dạ nhà thờ thuận nghĩa giáo sư thuận nghĩa thuận nghĩa à. ngay chỗ bà rịa ha em dạ không mà em ở bình thuận bà rịa là em ghé qua chỗ cầu thôi à cầu, vậy đó cầu là cầu là đi dòng ở bà rịa à. à vào đó rồi lên đây từ à, ra bến xe miền đông là về luôn vậy là về là bà rịa luôn à bình thuận luôn dạ, về bình thuận luôn vậy là cái đàn này cũng mang về bình thuận dạ à. hôm qua đi mua đi đúng nguyên một ngày trời sáng đến chiều mới về tới nhà mà không được cái gì hết đi kiếm cây đàn hay là sao đi à, đi coi đàn của họ mắc phải đặt trước đó à. đặt s bảy bảy mươi á là kiểu uh, lên chưa có hàng về là người ta hẹn là 10 giờ ngày hôm nay là đàn đến nhà là họ biểu lại mai tết đàn này lấy về luôn mà em còn đồ đạc với bà rịa à. phải về đó để điện cho họ để gửi về rồi mình chuyển khoản cho họ mà hôm nay là họ lấy đàn về là họ bán cho người khác luôn họ điện lại bán bán cho họ rồi bán cho người khác rồi ủa cũng đàn là ba 600 này hả dạ em 70 S770 của à, Yamaha hả? Dạ, mà đàn cũ Đàn cũ á Đàn cũ Dạ à. Đàn người ta dùng à, hơn một năm rồi Còn bảo hành mấy tháng nữa Giá cũng vậy không em hay mắc hơn? Giá cũng 15 triệu rồi rưỡi À, nhưng mà loại cũ đúng không? Dạ Sài co thì đúng chuẩn đi biểu diễn rồi Tại đàn co chuyên đàn đi biểu diễn không à dạ. Thì em cũng không thành về đàn đâu mà nhờ cậu quen bên đàn á à. cậu đi kiếm chung thôi À dạ chung giờ với tiếp xúc với đàn nút gan còn em thì em xài uh, em đang học bên uh, guitar à em học từ đầu năm giờ cũng uh, tự học thôi chứ không có không có đi trường lớp không Vậy có thời gian đi trường lớp rồi anh là anh Hoàng Biên có ưu đãi gì cho em khi anh em mua đàn không dạ thì anh cái đó anh thì anh uh, có ưu đãi gì không vậy cái đó em thì đưa rước tận nơi hả cái đó thì bên anh hoàng à rồi em có không hài lòng gì ở anh hoàng không ở dạ. shop hoàng piano không dạ không đâu <laughs> không hả em để hiền dễ thương quá hoàng rủ ở lại nhậu đi <laughs> ok tạm biệt các bạn nha à, đó đó là cách làm việc tại Hoàng Piano đó mọi người thân thiện với khách và luôn chia sẻ à, kinh nghiệm cũng giống như là đồng hành cùng khách trong à, suốt cuộc hành trình yêu âm nhạc rồi tạm biệt mọi người